Xin chào mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy phần cuối bài của bài Next Level Asta nhá Hôm qua hôm kia đó vì vừa mới ra đấy Thì hôm nay chúng mình học luôn nhá Rồi chúng mình cùng vào bài nhá Về đoạn này thì mình sẽ chia thành ba đoạn nhỏ hơn Thì đoạn thứ nhất mình sẽ nhảy demo này Đoạn thứ nhất 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5 và 6 và 7 và 8 1 2 3 và 4 và 5 6 và 7 8 1 2 3 và 4 5 6 và 7 8 1 2 3 và 4 và 5 6 7 8 Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết tương tác nhé đầu tiên khi đậu nhà các bạn cứ đứng tư thế thoải mái cho mình động tác đầu tiên các bạn đưa chân phải sang ngang đồng thời đánh hông phải được chưa và sau đó đưa hông qua trái ra sau hoàn thành một vòng về trước rồi khi hông đưa qua phải tay lấy đà lên hất xuống hông qua phải và sau đó đưa hông qua trái thì tay đưa lên miệng hoàn thành một vòng người sẽ hơi đổ về phía trước đủ như thế này này và đánh không đó dừng ở đây một vòng tiếp theo nhấc chân trái sang phải đồng thời đặt tay phải lên cầm tay trái đỡ tay phải nhé và sau đó mọi người đánh cho mình cái vai phải xuống xuống và xuống thử lại này đang ở đây đúng không nhấc chân trái sang đánh vai xuống ngược lại bước qua trái đặt tay về đây và đưa vai trái xuống sau đó đổi chân đặt chân phải xuống này đưa chân trái lên tay vuốt lên như thế này và sau đó bước qua trái chỉ trái lên phải là hai ngón nhé sau đó xoay và chỉ thẳng cánh tay ra đồng thời đưa đầu gối chân phải vào và người sẽ hơi đổ ra sau tiếp theo mọi người đưa thẳng chân phải về đây đổ chân trái lên như thế này tay đặt về hông người đổ về trái và tay phải ở trên thì vuốt mở như thế này đây, vuốt mở như thế này rồi người đổ về trước sau đó người thả cho mình chân trái xuống để người về thẳng đồng thời này đổi sang chân phải tay lướt xuống và đổi qua trái tay lướt xuống thì người người sẽ xuống giá xuống tấn như thế này nhưng mà sẽ là lần lượt từng chân một đang nhảy đúng không vuốt xuống chân phải này sau đó xuống chân trái này đó mình sẽ xuống như này đồng thời nhá khi tay qua phải thì tóc người hất đầu sang cho mình rồi hất đầu sang được chưa thử lại từ đây nhé và sau đó hất sang hất sang ok bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn lại nối lại này 5 6 7 8 hất hông phải xoay vòng đánh vai phải vai trái vuốt lên dậm hai ngón xoay chỉ đổi em vuốt phải em vuốt trái ok tiếp theo là đoạn còn lại này đây sau khi mọi người vuốt xong này bây giờ mọi người sẽ lặp lại cái động tác lúc nãy hất thông vuốt phải và sau đó lại qua chám một vòng như này đến đây nó sẽ hơi khác nhé đi xong một vòng thì mọi người thả tay trái đồng thời cua tay phải vào trong và hất ra ngoài đây đưa vào trong giống hình số 8 á, hất ra hất rồi đồng thời chân sẽ nhún xuống cho mình chân phải và xoay cái đầu xoay cái gót chân trái vào như này mọi người xuống rồi vòng này xuống tiếp theo dậm chân trái để bước qua bước qua ngồi sẽ đi cho mình ba bước nhưng mà hơi hẹp thì mình sẽ tiến lên một xíu nhé trái này phải này sau đó trái của người sẽ đứng thẳng như này mình tiếp theo người lấy đà tay tay trái về hông nhún xuống khi nhún xuống thì xoay đầu gối ra đầu gối chân phải ra ngoài nhá và đưa gót vào như này và sau đó này thả cho mình cái vai trái ra sau xong rồi hất lên hất mạnh lên khi hất lên thì người sẽ thẳng thẳng đứng này như này mình không nhún nữa nhún này để để đưa vai ra sau hất lên tiếp theo ngồi hạ cho mình chân phải vung tay phải lên đổi bên như này và sau đó lại vung đổi nhấc chân đây khi nhấc chân thì tay sẽ dùng cái ngón trỏ chỉ nhá chỉ này sang thì đặt chân xuống và kéo sang thì sẽ đưa đầu gối vào thử lại nhá đổi đổi này và đổi sang and kéo sau đó người gập ngón tay xuống đồng thời cả đầu nữa đây tiếp theo người bật nhảy về giữa và hất tay lên ok thử lại nhá nối lại này năm sáu bảy tám hất không phải trái vòng đổi bước một hai về thẳng hất vai trái đổi tay lên đổi tay kèm kéo gật và hất ok như vậy là đã xong đoạn thứ nhất thì bây giờ mình sẽ đến nhịp để nối cái đoạn này vào nhá năm sáu bảy tám

kèm một hai ba và bốn và năm sáu bảy tám Bây giờ mình sẽ đếm lại nhá, nhanh hơn một xíu năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm và sáu và bảy và tám một hai và ba bốn và năm sáu em bảy tám một hai ba bốn và năm 6, 7, hất 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8 Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với đoạn thứ hai của phần cuối nhá Thì đầu tiên mình cũng sẽ nhảy demo với nhịp cho các bạn này Đây sẽ dừng ở đây đi 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 1, 2, 3 và 4 5 và 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok, mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng động tác nhé Đầu tiên, đây động tác trước à, Phần trước ấy, khi các bạn làm này xong đúng không? Các bạn hất lên và sau đó các bạn phải về thật là nhanh đấy như này tay trái đặt lên trên úp tay phải ngửa và sau đó đưa về trước thì lật lại tiếp theo hất tay phải ra đồng thời mọi người bước cho mình chân phải lên ngơ lên như này khi đi mọi người quán đưa đưa chéo chân nhá đi chéo chân này và sau đó bước tiếp thì vuốt xuống và sau đó bước ra thì hất tay và hất tay hai lần rồi nhá nhìn kỹ lại này để tay trái lên trên tay phải dưới này, vung về trước lật đi phải vuốt và hất và hất rồi khi tay hất hai lần thì nhìn kỹ cho mình chân này đặt chân phải ra xoay đầu gối vào ra tiếp lần nữa rồi lại nhá đặt này giữa này đi một này vuốt hai này hất thất tiếp theo đặt chân phải xuống đổ chân thì đổ tay đây và sau đó nhìn kỹ cho mình này tay chạm vai về chéo hất xuống chạm vai chéo và hất vai chéo và hất còn chân uh, đây mọi người đang nhảy đúng không ừ. ta ta ta ta đang này được chưa nhìn kỹ này đi cho mình chân trái trước trái phải và bật nhảy chân phải thử lại này trái phải bật lại trái phải bật ok khi một người bật thứ nhất là chân người đẩy lên thứ hai là người sẽ cúi xuống và tay hất xuống như này mình Đây. ok lại nhá đặt này ngửa này đi này vuốt hất và hất đổi hai lần ra chéo èn hất tiếp theo đặt chân xuống thì tay sẽ để lên ờ, giống tôi không như này nhưng mà hai bên cho mình được chưa sau bước lên một bước nữa và tiếp theo đặt cho mình chân phải lên và sau đó này thả xuống nhìn đầu mình nhé cổ mới sẽ đưa góc trái trái và trái sau đó phải và phải tay thì ngược lại nhá khi đầu qua trái thì ta sẽ phải đưa phẳng như này đưa này kết hợp tay với đầu này trái phải ok rồi thử lại nha đây ngửa ra đi vuốt dập xoay đổi đổi và and hất lên tiếp trái phải sau đó mọi người lùi cho mình Tiếp theo Hất đầu qua phải Đồng thời đổ vai sang phải Tay chỉ cứ đặt như mình nhá Tiếp theo giữ nguyên cái hông này Và sau đó ngửa người ra Sau qua trái đúng một vòng Và 8 nhịp đến nhịp thứ 8 Người dừng lại và người khựng chân xuống Ok Đi đúng một vòng 8 nhịp nhá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ở đây Sau khi mọi người đưa hết một vòng đến nhịp thứ 8 cưỡi chân xuống lấy đà này vào này đưa mũi chân trái ra và sau đó đổi chân phải lên đưa mũi ra khi đưa mũi chân phải thì các bạn đưa cho mình cái đầu nữa đầu qua phải như này ok và sau đó di chuyển để đến đoạn tiếp theo rồi bây giờ thì mình sẽ đến nhịp để các bạn vào đoạn thứ hai của phần cuối nhá 5 6

2, 3, 4, 5 và 6, 7, hất đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rồi cuối cùng bây giờ đến đoạn thứ ba phần cuối nhé Bây giờ mình sẽ ờ, đếm nhịp đếm môi cho các bạn này 5, 6, 7, 8 và 1

Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từng động tác một nhé. Đầu tiên <clears throat> bạn phải đứng ngang chiều như này mình nhé. Sau đó này, đầu tiên nhá, sút chân trái lên. Đổ. Nhìn kỹ này. Sút chân trái, sút lên, đặt, đổi. Khi đặt chân thì các bạn không cần phải đứng im này nhá, cứ rung chân mình nhớ mình. Sút trái lên, đổi ok chưa rồi khi sút chân trái thì đưa cho mình thêm cái tay đi cùng này lên and đổi thì sẽ phải ngửa bàn tay lên và đưa vuông góc về phía trước em này đổi này thử lại nhá sút and đổi rồi chân đầu tiên lại này sút và đổi chân tay này sút và đổi rồi nhớ kỹ cái dáng này mình nhá ngửa lòng bàn tay lên tiếp theo và đổi tiếp và chọc xuống rút lên lần này thì đổi chân như này mình nhé và sau đó này đập đổi tay đồng thời xoay Đúng này Lại nhá 5 6 7 Rút And Đổi And Đổi Và Đổi Thắt lên Đập Đổi Tay Rút Và quen được một bên thì sẽ làm được bên còn lại 5 6 7 rút và đẩy em đổi em xuống rút đập đổi tay rút và đổi và đổi em đổ xuống rút và đổi đây sang đây ok vậy thì tiếp theo sau khi mọi người đập đổi đây sang đây xong đúng chưa thì mọi người sẽ đặt chân phải lên trước để mình đổ người xuống giá như thế này thẳng chân trái nhá thẳng chân trái mình sẽ có đồng đội ấy, mình sẽ đổ ngay trước còn không có thì các bạn tự đặt tay này giống mình nhá ở đây này được chưa ok thử lại này đặt chân phải đồng thời đổ xuống như thế này rồi tiếp theo nhìn kỹ cho mình cái đầu này đầu tiên đổi xuống thì đầu mình hướng đây thẳng nhá đến nhịp 4 thì mình hướng được đánh mặt về trước thử luôn này đi nhá một hai ba đánh mặt đúng rồi không là đánh ạ ok tiếp theo dồn trọng tâm về phía bên chân phải là cái chân trước ấy để mọi người nhấc cái chân trái lên và sau đó đưa cho mình một vòng hông từ um, đây nhìn kỹ này đưa lên này ra sau này từ trái qua phải như này mình hai vòng nhá đổ xuống này hất đầu này đưa hông hai lần và sau đó rút chân phải về tay đặt đây và sau đó hất xuống hất xuống thì đặt luôn hai tay ở phía sau như này cho mình đồng thời đưa chân sang đây ok đưa chân thì dễ thôi chạm cho mình cái gót chân xuống và đưa mũi chân rồi đặt xuống hai lần nữa nhá ok thử lại này 5 6 7 xuống nhé 1 2 3 4 5 6 và 7 uống này đưa chân đưa chân rồi bây giờ mình sẽ nói đến phần tay đầu nhé đến đây hất xuống này thì người đậu cổ mọi người sẽ ngửa lên cho mình hất xuống như này rồi sẽ đặt tay về đây khi đi chân hai lần dùng chân nào thì đánh đầu qua bên đấy phải trái ok tiếp theo này đánh đầu quay qua phải lên trước được chưa lại nhá 5 6 7 nguyên này thôi đây phải này trái ok và sau đó một người lùi đủ cho mình ba bước và quay ra sau như thế này và sau đó một người hơi thì đặt tay lên miệng và sau đó thả xuống luôn và giữ cho mình dáng này đến kết thúc bây giờ thì mình sẽ đến như các bạn phần thứ ba của đoạn cuối nhé

8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hay Rồi bây giờ mình sẽ đến nhanh nhá 5 6 7 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay. Cuối cùng là đến phần tổng kết thì mình sẽ đến nhịp thật là chậm và sau đấy nhịp nhanh hơn một chút từ đầu đến cuối cả một đoạn cuối cùng luôn nhá. <clears throat> chậm này. 5 6 7

ba bốn năm sáu bảy tám và một hai và ba bốn và năm sáu bảy và tám và một hai và ba bốn và năm sáu bảy và tám và một hai ba bốn năm

Chúng mình vừa cùng nhau học xong tất cả các động tác của phần cuối bài Next Level của ASPA Thì mình rất mong là mọi người hãy học và hoàn thành xong sớm được bài này Và tốt nhất là hãy quay video lại nhé à, Về phần vào nhà 0.5 này, 0.75 Thì mình có làm một video khác Thì mọi người hãy vào xem để bắt nhạc nhá à, Mình rất mong là được mọi người like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình Bye bye